chưa được con cá nào Bà này Âu bay lượn phía trên Nhưng mãi không được cá Đợt này hình như có một con cá vàng thì phải Ồ, đây là một con cá Và đợt này thì lưới của ông kéo lên lão ơi, ông thả tôi ra, ông muốn gì tôi sẽ cho ông. Được, ta sẽ thả cho. Và ông lão đi về. Mụ vợ ở nhà với trong một nồi cám lợn cùng với tảng lợn. Quá trình nào, ông chẳng được hết sức gì cả. Có mỗi một con cá mà cũng không mang về để cho tôi nấu cho lợn. Lão chán quá, lão đi ngay ra tiền nó có cái gì nó hứa nó cho đi chứ không về đây thì chết với ta mụ vợ rất là độc ác mụ thấy ông kéo lưới từ sáng đến giờ mà không được con cá nào mụ rất bực câu chuyện của chúng ta lần này ông về ông ở ba muốn được một cái gì để tôi yêu cầu cá à, một cái bán lợn cho lợn ăn lợn có cả máng lợn nồi cám để tắm sôi sùng sục bà ông táo đi ra biển chuẩn bị đi ra biển các bạn đã Ông táo sẽ đi ra biển ông khách hàng và nước lên nước bột ra bờ biển hỏi cá bà ta đến bờ biển đầy sóng cá vàng ơi cá vàng ơi cá đâu rồi cá vào cho ta Cá bàn ơi Bà lão nhà ta bà ghê quá Ta không kiếm được con cá nào Cá bàn giúp ta Ông muốn cái gì hả à, ông Cá bàn hỏi chị lão Ông muốn cái gì mua vợ nhà ta chỉ có thể bán lợn Để cho lợn ăn Về Thì quý sẽ chửi ta À mà cá vàng ơi Quay lại ta nhắc lại một lần nữa nào Liệu có được thật không hả cá vàng Ông lão không tin ta à Ta có thể hóa phép Để ông lão có một cái máng lợi cho bà lão Bà lão vui sẽ vui vẻ với ông lão mà thôi Ông cứ về đi yên tâm Yên tâm là ta sẽ giúp ông Ôi ông lão lúc này nửa mừng nửa lo và xuất hiện một cái máng lợn thật bà lão lúc này lại nổi một tiếng lòng tham ô cái ông này chỉ xin được mỗi cả máng lợn ông ta ngay ra biển xin cho tôi một ngôi nhà đi Cá vàng ơi, cá vàng mà lão nhà ta nó tham lắm Nó tham, nó muốn có một ngôi nhà xinh Cá vàng có thể giúp vợ chồng ta được không? Ông lão tội nghiệp ơi Ta có thể giúp ông được Nhưng bà vợ là đừng tham quá Kẻo không, ta không cho đâu Ông cứ về đi là sẽ có ngôi nhà đẹp đó Cá vàng ơi quay lại đây ta bảo Ông bảo gì Sẽ cho ta một ngôi nhà đẹp rồi nhá Ngôi nhà xây kiểu kiến trúc hiện đại Còn ngôi nhà mà bằng che che nứa thì ta đã có rồi lão đi về Ôi trời ơi một ngôi nhà xinh quá Một đàn lợn béo Lúc này bà lão đang đun bếp một ngoài sân Đun một cái nồi cám cho lợn ăn Ông lão bị quát Ông ra bây giờ tôi không thích làm một ngôi nhà nữa Nhưng mụ vợ lại tham Tôi muốn làm một nữ hoàng cơ Ông lão rất buồn và đi ra biển để xin tiếp một nước nữa áo vàng cũng rất là tức rồi đấy cá cháu lão đủ thứ rồi bán lợn này nhà rồi bây giờ một vừa lại thích làm nữ hoàng đó bạn ơi vào giúp ta đi vâng tôi vào trả ơn ông đây chẳng ơn ông thì ông đã tha mạng cho ta đó bạn ơi bà lão cũng tham lắm cũng lại muốn trở thành nữ hoàng cơ cũng không muốn là một bà lão già nua xấu xí cũng đâu ôi con bộ vợ nhà lão thật thật là tham lam độc ác quá ông về đi nhưng làm sao tôi tin được mụ ta làm nữ hoàng được ôi em đấy à vợ yêu của anh em đã trở thành nữ hoàng rồi ôi cái lão già này quân lính đâu đuổi lão ra khỏi ngoài đi lão không xứng đáng làm chồng của ta ôi em ơi anh cầm đao và cứu được không nữ hoàng lúc này rất là khinh ông lão bỏ cái tay bẩn của ông ra sao ông lại cầm vào tay của ta ông lão rất buồn vì nữ hoàng đã vô ơn với ông lão bây giờ nữ hoàng đầy đủ giai nhân kẻ hầu người hạ ở trong ngôi nhà nàng trở nên thật là xinh đẹp do phép của cá vàng biến thành ông lão lúc này rất là buồn mà ông đi ngay ra biển đã chán làm nữ hoàng rồi bây giờ ta lại muốn làm nữ hoàng của đại dương cơ ta phải làm vua của con cá và ta sai con cá lúc này ông lão ra bờ biển gọi cá vàng cá vàng ơi vợ của ta nó tham lam độc ác lắm nó muốn trở thành nữ hoàng của đại dương điều này thì ta không thể giúp ông được rồi chắc chắn là như vậy bởi vì mụ rất tham nếu mù tham thế này rồi thì thôi ta trả lại ông tất cả ta sẽ không giúp ông nữa vì mụ vợ của ông vừa độc ác vừa tham lam thế là ông đã trở về với ngôi nhà